mai này trang giấy trắng nhật ký anh lưu sao đầy những thói quen em mỗi ngày hay hờn ghen dân dỗi trên lối đi trên đường về khi em sắc say anh ngồi đây ghi điều anh sợ nhất lạc mất em nơi đông người quên nắm tay em mất rồi ghi điều em thắc mắc câu hỏi yêu em thế nào anh yêu ít thôi nhưng dài lâu cân nhiều thật nhiều vì anh đã hứa hứa sẽ mãi bên em đến khi em còn chờ gian dội trên lối đi trên đường về khi em sắc say anh ngồi đây ghi điều anh sợ nhất là mắt em nơi đời nhiều vì anh đã hứa hứa sẽ mãi bên em đến khi em còn chờ ít thôi nhé em hỡi mới biết lúc xa nhau chỉ mong sao chữ lâu sẽ trôi qua thật mau ít thôi nhé không nhiều vì từng chiều thường hay đưa đón đón em đến tương lai sẽ thương như hiện tại ít thôi nhé em hỡi đến nhiệm màu ít thôi nhé không cần nhiều thật nhiều vì anh đã hứa hứa sẽ mãi bên em đến khi em còn chờ ít thôi nhé em hỡi mới biết lúc xa nhau chỉ mong sao chữ lâu sẽ trôi qua thật mau ít thôi nhé em ơi để bên nhau dài lâu